Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vietech 88 Để tiếp tục series về các dòng máy MacBook, hôm nay Phương Anh lại có mặt ở đây Nhưng không phải là một video đánh giá, cũng chẳng phải là một video so sánh Mà ở trong video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn những loại phụ kiện đi kèm với MacBook đáng mua nhất à, Vậy các phụ kiện đó là những phụ kiện nào? Ngay bây giờ hãy cùng mình bắt đầu video này nhé Đối với những bạn đã và đang sử dụng MacBook, dường như có đến 90% trong số đó phải mua cho mình ít nhất một vài món đồ phụ kiện để chiếc MacBook của mình trở nên linh hoạt hơn trong mọi tình huống được không nào? Như các bạn biết thì truyền thống của Apple là hút máu người dùng. Chính vì vậy, phụ kiện thường được bán kèm theo MacBook và giá của những loại phụ kiện đó cao thì khỏi phải bàn rồi. Và hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn một số phụ kiện đáng mua nhất cho MacBook. Phụ kiện đầu tiên mà mình muốn gợi ý cho các bạn đó chính là ổ cứng di động. Như các bạn cũng biết thì ổ cứng của MacBook có dung lượng cơ bản rất hạn chế. Các phiên bản có cấu hình cơ bản cũng chỉ được trang bị ổ cứng từ 256GB đến 512GB. Để nâng cấp ổ cứng thì người dùng phải chấp nhận trả thêm hàng trăm đô la Mỹ để có thể mua được phiên bản có bộ nhớ lớn hơn. Nhưng theo mình thì điều này không cần thiết Thay vào đó thì các bạn có thể mua một chiếc ổ cứng SSD di động dung lượng khoảng 250GB để có thể mở rộng hơn bộ nhớ cho em bác yêu quý của mình được không nào? À, một trong loại ổ cứng mình thường dùng là Western Digital hoặc là Samsung. Đây là hai thương hiệu ổ cứng hàng đầu nên rất bền bỉ. Giá của chúng thì cũng chỉ dao động trong khoảng 2 triệu đồng thôi các bạn nhé. Phụ kiện thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là túi chống sốc cho MacBook. Mình thường xuyên dùng ba lô để mang máy đi làm Tuy nhiên thì để tránh vết xước không đáng có, mình đã sắm cho chiếc mắc yêu quý một chiếc túi chống sốc. Đối với loại túi này, trên thị trường hiện nay bán rất là nhiều và có vô số những chủng loại mẫu mã cho các bạn chọn lựa. Nhưng đừng lo, nếu như các bạn mua MacBook tại Vietech 88 thì cửa hàng sẽ tặng miễn phí túi chống sốc cho bạn để bạn có thể yên tâm phần nào bảo vệ chiếc máy của mình. Phụ kiện thứ ba chính là dock chuyển đổi. Mình nghĩ rằng đây là thứ mà các bạn nào dùng MacBook từ thế hệ 2016 trở đi nhất thiết phải có một cái. Bởi từ thế hệ 2016, MacBook chỉ còn duy nhất một cổng USB Type-C. Điều này thì gây phiền toái đối với đại bộ phận người dùng MacBook vì tính đến thời điểm hiện tại, các thiết bị ngoại vi vẫn chưa được trang bị 100% cổng USB Type-C. Trên thị trường hiện tại thì có bán rất nhiều đốc chuyển đổi, kể cả hàng chính hãng Apple cũng có mức giá của nó lên tới tận 2 triệu đồng. Lời khuyên của mình dành cho các bạn là hãy sử dụng đốc của một hãng thứ ba có danh tiếng như là Orico bởi giá thành rẻ bằng 1 phần 3 mà chất lượng thì không thua kém hàng chính hãng Apple một chút nào cả. Không biết là các bạn có giống Phương Anh không? Mỗi khi làm kịch bản là y như rằng là những đầu ngón tay của mình à, sẽ bị khá là đau. Nguyên nhân chính là phím bấm của MacBook khá cứng và gây ra cảm giác đau tay. Gần đây trên thị trường xuất hiện rất nhiều miếng dán bàn phím MacBook và đây chính là món phụ kiện mà mình muốn gợi ý đến cho các bạn. Miếng dán này được làm từ nhựa dẻo cao cấp nên không gây bám mồ hôi vân tay như chúng ta thường thấy. Thêm vào đó thì nó có thể hạn chế khả năng bụi bẩn hay là nước lọt vào bàn phím của chiếc máy tính. Phụ kiện cuối cùng mà mình muốn gợi ý cho các bạn đó chính là chú chuột Magic Mouse. Nói gì thì nói, bàn phím của MacBook có tốt đến đâu thì cũng không thể thay thế được một chú chuột không dây được không nào? bởi các thao tác nhanh hay là những thao tác khó thì ThoughtPad vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế cho chuột không dây. Hơn nữa mình gợi ý ở ờ, Magic Mouse cho các bạn mà không phải là một con chuột không dây khác đến từ hãng khác như Furtland hay là Logitech. Ờ, bởi chuột từ hãng sản xuất thứ ba thì không thể thông minh bằng con chuột Magic Mouse, nhất là nó lại được sản xuất ra chỉ để dành cho các thiết bị macOS. Một ví dụ điển hình minh chứng cho sự cần thiết của chụp không dây đó chính là khi các bạn edit video hay là làm ảnh, chúng ta cần một sự chính xác đến từng chi tiết, đồng thời là phải nhanh nhạy thì ThoughtPad chưa đáp ứng được điều này. Như vậy là vừa rồi mình đã recommend cho các bạn 5 loại phụ kiện đáng mua nhất cho MacBook. Vậy còn các bạn, các bạn biết loại phụ kiện nào hay ho dành cho MacBook? Vui lòng comment để mình và các bạn có thể mở mang kiến thức nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.